Rusty nêu quả nhiên mắc bẫy. Nghe rồi nha, cục cưng. Lewis lại bắt đầu nói về sắc đẹp của bản thân. Em cao hơn mét 7, tóc vàng dài tới thắt lưng. Đôi mắt màu xanh, làn da mềm mại trắng muốt. Ầu oh men, em tôi, sao em có thể làm như thế chứ? Quả nhiên chỉ có đàn ông mới hiểu nhau. Dưới sự ủng hộ nhiệt tình của anh trai, Lewis nói lời ngon ngọt gạ gạ ông kia, khiến cho ông ta chỉ muốn đến gặp Lily ngay lập tức. Hai anh em thích thú ngồi trong xe cười lớn, nhưng lại không biết rằng, đùa đùa một chút thì vui, đùa nhiều chút thì đi luôn cái mạng. Buổi tối, họ đến một nhà nghỉ để nghỉ ngơi. Lúc anh trai Fuller đi nhận phòng thì bị một vị khách tức giận chỉ trích, Fuller hèn kém chẳng dám mở mồm cãi lại. Anh chạy lên xe, nghĩ ra một trò đùa, bảo em trai Lewis tiếp tục gạ ông bạn trên mạng kia, sau đó lừa ông ta đến căn phòng số 17. Bởi vì phòng số 17 chính là phòng của vị khách khi nãy, cái này vui quá đi mà. Còn hai anh em thì trốn ở phòng bên cạnh đợi xem kịch hay. Đến nửa đêm, bên ngoài có tiếng đỗ xe tải, Fuller chạy đến vén rèm cửa lên xem, một người đàn ông cao lớn mặc áo mưa đi ngang qua, Rastineo thật sự đến rồi. Hai anh em dán tai lên tường nghe. Đầu tiên là tiếng cãi vã, sau đó là tiếng đánh nhau. Nhưng sau một tiếng động gì đó, mọi thứ liền chìm vào yên lặng. Kẻ đó đã đi rồi sao? Ngày hôm sau, cảnh sát đến nói tối qua đã xảy ra một vụ mưu sát dã man, mà người bị hại chính là vị khách ở phòng số 17. Anh hiểu Fuller và Lewis có biết chuyện gì đã xảy ra không? Hai anh em liền sững người. Họ cũng với cảnh sát đi đến chỗ vị khách phòng 17 kia nằm điều trị. Fuller liền bị dọa đến đơ người. Hàm dưới của người đàn ông đó đã bị người khác đánh lìa ra, Tên hung thủ đó rốt cuộc tàn nhẫn đến mức nào chứ? Hơn nữa, tâm lý hắn còn vô cùng méo mó. Từ sau khi trở về từ bệnh viện, hai anh em vội vã lái xe trốn khỏi nơi này, nhưng đến tối, đài vô tuyến truyền đến một giọng nói quen thuộc, "Cục cưng của anh, có ai biết được cục cưng của anh đang ở đâu không?" Lewis cuối cùng không chịu được nữa liền nói thật cho Rastinil biết, anh thực ra là đàn ông, tất cả việc này chỉ là một trò đùa. Rastinil đó im lặng một lúc rồi nói, "Xin lỗi tao đi." Fuller lại ngang ngược, "Dù gì loại mày cũng không tìm được tao, vậy sao tao phải xin lỗi mày chứ?" Anh còn chửi người đàn ông đó, càng chửi càng độc miệng, ai mà biết được, đối phương lại lạnh lùng nói. Mày thật sự nên đi sửa nó đi, sửa cái chó gì chứ? Đèn sau xe của mày. Thì Zara Steele luôn đi theo sau họ, hơn nữa còn biết rõ là mình đang bị trêu. Giang hồ mạng Fuller bây giờ bắt đầu sợ hãi, điều đáng sợ hơn nữa là đã sắp hết xăng rồi. Có điều may mà phía trước có một con đường nhỏ, xe nhỏ có thể thuận tiện đi vào, cắt đuôi được chiếc xe tải hạng nặng kia, sau đó dùng chỗ xăng cuối cùng để đến một trạm xăng. Fuller ở bên ngoài đổ xăng, Lewis vào trong gọi điện báo cảnh sát. Lúc này, một chiếc xe tải đông lạnh đi tới. Tên Rusty nêu biến thái đi vào trong tiệm tạp hóa. Fuller vội vàng ra hiệu cho em trai. Lewis quay đầu lại nhìn, người đó đã đi đến sau lưng anh. Lewis đang gọi điện thoại báo cảnh sát, mà tên hung thủ biến thái đã cầm gậy sắt đi đến sau lưng anh. Anh nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, sau đó đi tới quầy thu ngân để thanh toán. Đợi đến sau khi ra khỏi tiệm, liền lập tức chạy lên xe rồi phóng đi nhưng tên kia cũng lái xe đuổi theo ngay phía sau. Lewis không biết đường, nên đi lạc vào một con đường nhỏ hẻo lánh, bị hàng rào cản lại. Chỉ có thể nhìn tên biến thái đi về phía này, không được qua đây, bọn tao có súng đấy. Kết quả đối phương chỉ đến gõ cửa sổ, đưa cho một cái thẻ ATM. Thì ra, lúc Lewis thanh toán đã để quên thẻ ở quầy thu ngân. Mà người này cũng không phải Rastinel, chỉ là một người lái xe tải tốt bụng. Hai nghe một phen hoảng hồn, liền thở vào nhẹ nhõm. Nhưng lúc người tốt bụng kia đã chuẩn bị rời đi, Fuller đột nhiên nghe thấy một tiếng động kỳ lạ, ngay sau đó, một chiếc xe tải lớn đâm xuyên qua chiếc xe tải đông lạnh của người đàn ông tốt bụng. Rusty Rastinel thật sự đã đến rồi. Hai anh em vội vàng lái xe tông qua cái hàng rào. Rusty Rastinel lái chiếc xe tải đuổi theo sát phía sau. Lewis tăng tốc một cách điên cuồng khiến cho cả nan hoa bay ra ngoài. Khi họ bị mất lái suýt đâm vào một cái cây, chiếc xe đã đột ngột dừng lại không thể đi được nữa. Rusty Rastinel lái chiếc xe tải từ từ ép xe họ vào cái cây. Thấy cửa kính trên xe nứt vỡ, bản thân và chiếc xe sắp bị ép lại thành một. Fuller lấy bộ đàm ra không ngừng nói lời xin lỗi. Nói họ chỉ là muốn trêu đùa thôi, không ngờ, Rastineo thật sự đã dừng lại, nhưng để lại một câu nói, tao cũng chỉ là trêu chúng mày thôi mà. Sau đó lùi xe, bỏ qua cho hai anh em, chuyện đến đây là hết rồi sao? Tất nhiên là đâu thể đơn giản thế được. Hai anh em tìm nơi để sửa xe, quyết định sẽ giữ kín chuyện này. Họ đi đến một thành phố khác đón một cô gái vô cùng xinh đẹp. Venna là bạn thân từ nhỏ của cả hai anh em. Lần này, cùng hai anh em Fuller và Lewis về quê. Đến tối, Lewis mệt ra người nằm lên trên giường ngủ khiếp đi, còn Fuller thì đến gõ cửa phòng Venna, còn đem theo hai chai rượu, muốn tâm sự với cô. Lúc này, Lewis nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Tao tưởng chỗ chúng mày không có gái cơ mà. Rusty Neil vẫn đi theo theo dõi bọn họ. Lewis xông đến phòng của Venna. Hốt hoảng gọi Fuller cùng với Venna đang không hiểu chuyện gì mau rời khỏi nơi này. Đài vô tuyến trên xe lại truyền đến âm thanh. Rusty Neil nói ba người không thoát được đầu. Trêu đùa nhầm người thì phải trả giá. Đầu tiên hắn bảo hai anh em cởi hết quần áo, đi vào trong quán ăn trong ánh mắt kỳ thị của mọi người. Sau đó nửa đêm bỏ bọn họ đến một cánh đồng ngô, chơi trò mèo vườn chuột với ba người, cuối cùng bắt Venadi, rồi đốt cháy xe của hai người. Rasti đều nói với hai anh em qua vô tuyến, nếu như muốn cứu Venna thì phải đến được căn phòng số 17 trước lúc 12 giờ. Chậm một giây sẽ cắt cổ cô luôn. Hai người vội vàng trộm lấy một chiếc xe rồi phóng thẳng về phía thị trấn, nhưng Rasti Neil lại không nói cho họ biết là nhà nghỉ nào. Hai người chỉ có thể tìm từng nhà, mà lúc này, Rasti Neil đã trói Venna lên ghế. Hắn lấy băng dính dán cuốn chặt hai tay và miệng cô lại, rồi sau đó đặt một khẩu súng săn ngay trước mặt cô, dùng băng dính để nối cửa vào với phần có súng, chỉ cần có người mở cửa, Vena sẽ bị bắn tung sọ. Lúc này, hai anh em cuối cùng đã tìm tới nơi. Họ cầm vào tay nắm cửa rồi đẩy vào, nhưng lại không có gì xảy ra cả. Thì ra Vena không phải bị nhốt ở đây, mà là ở phòng bên cạnh, chiếc điện thoại trong phòng reo lên. Là rusty đều gọi tới, hắn ta đang đứng đối mặt với bức tường nói chuyện với hai anh em. Hỏi, chúng mày hôm đó chẳng phải cũng nghe lén như thế này hay sao? Lewis tiếp tục nói chuyện với rusty Rastinel kéo dài thời gian, để Fuller đi ra phía sau, xác định vị trí của Venna, khi anh dẫm lên thùng sơn nhòm qua cửa sổ. Rusty nêu đột nhiên đập cửa kính bắt lấy anh, mà Fuller lúc này cũng nhìn thấy tình cảnh tuyệt vọng của Venna. Ngay lúc Lewis thò tay ra mở cửa, chiếc tay nắm cũng xoắn băng dính, kéo cò súng từng chút từng chút một, khi nó chuẩn bị bắn vào đầu Venna. Fuller thoát được liền hét lớn, không được mở cửa, không được mở cửa, không được mở cửa. Venna may mắn thoát được một mạng. Fuller thảm rồi, anh bị thanh sắt đâm xuyên qua đùi, còn phải đối mặt với Rusty đều giận dữ. Đợi đến khi Lewis đi đến, phát hiện anh trai mình đã bị treo trên hàng rào. Thanh sắt ghim vào đùi khiến anh không thể cử động, Lewis khó khăn lắm mới có thể đưa Fuller xuống. Lại đột nhiên xe được tiếng gõ cửa. Là cảnh sát đến bắt Rusty Nail, họ tìm kiếm hết tất cả nhà nghỉ, cuối cùng đã đến được căn phòng mà Vena bị nhốt. Lewis chỉ có thể bỏ lại anh trai chạy đến cứu Vena trước. Lewis vừa cứu được Venna thì bên Fuller liền xảy ra chuyện, Rusty nêu lái xe tải tông thẳng tới chỗ anh. Lewis vội vàng nhảy ra cứu lại anh trai, cảnh sát cũng ra theo, bắn liên tiếp vào chiếc xe tải. Nhưng chiếc xe tải không có dấu hiệu giảm tốc đâm thẳng vào cái nhà nghỉ. Sau một hồi đổ vỡ, Rusty Nail cũng đã chết trong xe. Liệu tất cả đã kết thúc chưa? Lewis hỏi cảnh sát, Rusty Nail rốt cuộc là ai? Cảnh sát nói là một tài xế giao hàng của một công ty đông lạnh. Công ty hàng đông lạnh sao? Ba người bất chợt cảm thấy có gì đó không đúng, Người đàn ông tốt bụng đi theo trả thẻ ATM lại cho Lewis không phải là tài xế xe đông lạnh sao? Đếch lúc này, đài vô tuyến trên xe cứu thương vang lên. Trời sắp đổ cơn mưa lớn rồi đấy. Âm thanh quen thuộc này. Quả nhiên Rusty nếu đã để cho kẻ khác chết thay, còn cơn ác mộng của họ vẫn chưa hề kết thúc.